anh em đã từng thua đã từng vay mượn nợ nần cầm cố nhà cửa vì những cái trò chơi đỏ đen thì tại sao anh em lại thua tại sao anh em lại mất tiền thì anh em hãy theo dõi hết video ngày hôm nay để tôi giới thiệu cho anh biết những cái mánh khóe những cái thủ đoạn tinh vi mới nhất hiện nay cũng như là cách anh em kiếm tiền từ những cái sân chơi sòng sới cờ bạc anh em nhé. Đây, trên tay tôi đây là sản phẩm máy quét Nazia hàng công nghệ cao mới nhất của công ty tôi. Thì với cái chiếc máy này, anh em mình có thể giành chiến thắng trong các môn chơi về bầu cua tài xỉu cũng như là sóc đĩa thì hình thức chơi hết sức đơn giản thôi anh em vào sân chơi thì là hột nắp đĩa của nhà cái đấy anh em chỉ cần có duy nhất một cái máy này anh em đút trong người đến sân chơi đấy nó sẽ tự động nó phân tích và nó báo cho anh em biết trước kết quả để em đánh nhé thì cái hình thức chơi như ra sao đấy còn cái độ hiệu quả của nó như thế nào thì sau đây tôi sẽ đi vào tiết trực tiếp cho em thấy anh em nhé thì để trước khi đi vào tiết tôi sẽ kiểm tra chứng minh cho anh thấy những cái đồ hôm nay tôi sử dụng để quay video hoàn toàn là đồ thường đồ chợ đây trên tay tôi là một thanh nam châm nó hít cực kỳ mạnh luôn đấy tiếp qua bát cho anh em này bát hoàn toàn là bát ăn cơm thôi nếu mà là đồ bịp thì nó sẽ hít rất chặt luôn anh em nhé đấy hoàn toàn là đồ thường đồ chợ thôi này nắp tài xỉu này anh thấy chưa này nếu mà đồ bịt thì nó sẽ hít rất chặt nhưng đây nó không hề hít chứng tỏ hoàn toàn là đồ thường đồ chợ thôi anh em nhé không hề hít luôn này đấy đây nó hoàn toàn là những cái thầu, cái bát anh em ăn cơm ăn canh hàng ngày thôi đây. hột này không hề hít luôn trong lúc test xong tôi sẽ bóc từng quân hột ra cho anh em mình kiểm tra cho anh em kiểm chứng đấy thì tôi cũng test sơ qua cho anh em thấy rồi thì hoàn toàn là đồ thường đồ chợ thôi thì để đi vào test cho anh em mình thấy thì tôi sẽ bắt đầu sử dụng cái máy chơi sóc đĩa Đấy, tôi sẽ tắt vợ cái máy bầu cua và máy tài xỉu đi tôi để lại một cái máy sóc đĩa này Đấy, tôi nêu vào này tôi khởi động cái máy này lên và tôi đặt vào trong cái cốc này thì là mắt anh em nhìn vào kết quả tai anh em mình nghe để máy nó báo xem nó cái độ chính xác là đến đâu em nhé tôi sẽ cắt một số quân vị ra đấy để kiểm chứng cho anh em đấy chọn ngẫu nhiên vài cái lá bài Đấy. có nghĩa là cứ đến sân chơi thôi hột nắp đĩa quân vị là của nhà cái mình chỉ cần có cái máy này thôi và sân chơi là coi như mình đã quá được tiền mình là người giành chiến thắng rồi ra về nhẹ nhàng không bị ai phát hiện Đấy. cứ phạm vi từ 5 đến 7 mét cho thôi, anh em cầm cái máy này là nó báo trước chính xác 100% kết quả để cho em chơi rồi Đấy. Đây, tôi chọn cắt được vài cái quân vị đây tôi sẽ chọn ngẫu nhiên bốn cái quân vị đây. đấy thì là cái hình thức nó báo cho anh em biết như thế nào thì đây tôi đã có một cái bảng hướng dẫn cho anh em đây anh em nhìn nhá này, cứ chẵn thì nó sẽ dùng hai cái nè nó sẽ dùng một cái cho anh biết anh em phân biệt anh em đặt tiền sau đây không làm mất thời gian anh em tôi sẽ test luôn cho anh em nhá anh em chú ý nhé đây. như vậy là trong ván này máy báo hai dung hai dung là chắc chắn là chắn bảo cho xem này tứ tử chưa ok chưa anh em không bao giờ có độ sai lệch luôn anh em nhé sóc mạnh hay sóc nhẹ đều được anh em nhé như ván này máy báo một dung một dung là anh em đánh lẻ cho tôi này bán nhà bán cửa đánh lẻ này anh em thấy chưa bà trắng chưa không bao giờ có độ sai lệch anh em cứ yên tâm đi nhá anh em chỉ cần có cái máy này thôi vào sân chơi sòng sới này anh em có có thể kiếm được tiền từ các sân chơi nhá anh em nghe gì chưa máy báo một dung đấy một dung anh em đánh lẻ này mở cho anh xem này ok chưa bà trắng chưa đấy anh em đã thấy cái độ chính xác của cái máy này khi anh em sử dụng để chơi cái bộ môn sóc đĩa này chưa đấy còn để test cho anh em cụ thể hơn thì tôi sẽ đi vào để test cái bộ môn tài xỉu đấy, để cho anh em thấy cái độ hiệu quả khi anh em sử dụng để chơi tài xỉu như nào nhé anh em nhớ nhé anh em khởi động máy này đấy tôi sẽ bỏ trong đây để cho anh em tay anh em nghe mắt anh em nhìn vào kết quả để anh em biết anh em nhé thì cái bản hướng dẫn của nó như thế này anh em nhìn trên màn hình này tài nó sẽ dùng hai cái xỉu nó sẽ dùng một cái để cho anh biết anh em phân biệt anh em đặt tiền anh em nhé sau đây tôi sẽ chọn ngẫu nhiên ra ba cái hột kích cỡ bằng nhau để cho anh em dễ phân biệt đấy. Đây tôi đi vào test luôn này anh em chú ý này anh em nghe rõ chưa máy báo hai dung hai dung tương ứng với em đánh tài đấy ngã cả người vào tài này mở cho xem này đấy sáu sáu năm mười bảy điểm tài ok chưa anh em đấy, tiếp tục này sóc mạnh hay sóc nhẹ đều được đấy ai sóc ai làm cái đều được như ván vừa rồi máy lại báo hai dung hai dung tương ứng với anh em đánh tài cho tôi anh em nhé tất tài đánh tài này ok chưa 6 6 4 16 điểm tài ok chưa tiếng cuối cùng này đấy máy tiếp tục báo hai dung đấy anh em lại đánh tài thôi nhá mở anh em thấy này ok chưa 644 không bao giờ có độ sai lệch anh em nhé đấy anh em đã thấy cái độ chính xác cái độ hiệu quả của nó khi anh em sử dụng và trong các môn chơi đấy sóc đĩa cũng như là tài xỉu Và sau đây tôi sẽ test cho anh em đến cái bộ môn chơi cuối cùng đấy là cái bộ môn chơi bầu cua thì bầu cua thì cái bản hướng dẫn của nó nó sẽ có nhiều cái nhịp rung khác nhau để anh em lưu ý một tí đấy anh em nhìn này tương ứng với lại các nhịp rung khác nhau như thế nào bầu là không rung cua rung một rung ngắn tôm một rung dài cá hai rung ngắn gà hai rung dài và nai là ba rung ngắn đấy anh em cứ thế phân biệt anh em đánh cho tôi đấy anh em luôn luôn nhớ là phải khởi động cái máy này này đấy tôi sẽ bỏ ở đây để cho anh em thấy chọn ngẫu nhiên ra ba cái hộp đấy à, tôi đi vào tôi test luôn cho em thấy cái độ hiệu quả cái độ chính xác của nó liệu có thể giúp anh em kiếm tiền từ các cái sân chơi bầu cua của anh em hay không nhá đây sóc mạnh hay sóc nhẹ đều được anh em nhé như cái này máy báo hai dung ngắn đấy hai dung ngắn chắc chắn anh em lên cá này mở ra cho anh em xem này ba con cá không bao giờ có độ say này các em thấy chưa bây giờ tôi sẽ cầm trên tay để cho em thấy cái máy này nó rung êm đến cái mức độ như nào nhé tôi để sát vào máy quay để cho anh em thấy này Đấy, kể cả trong đêm tối đêm khuya yên tĩnh không ai có thể biết được anh em nhé này tôi sóc cho anh em xem này này anh em có nghe cái gì không ạ đấy thường thường là một đến 2 giây là máy báo cho anh em rồi như ván này đấy máy báo cho tôi là không dung không dung để anh em đánh bầu đấy mở cho anh xem này hai bầu một cua chính xác chưa anh em không bao giờ có độ sai lệch luôn đấy, test cho em tiếng tiếp theo luôn này sóc mạnh sóc nhẹ đều được em nhé đấy anh em nghe xem xem xem xem đấy em có cảm nhận được nhịp rung không còn tôi là tôi đã biết được trước kết quả cuộc chơi đấy như ván này máy báo cho tôi một rung ngắn một rung ngắn này đánh cua anh em mở cho anh em xem này ok chưa anh em cua cá này đấy anh em đã thấy cái độ chính xác cái độ hiệu quả của cái máy này khi anh em sử dụng để chơi chưa đấy nó, dùng cực kỳ luôn anh em không thể nào anh em biết được đấy tôi bóc luôn ba hộp này ra cho anh xem này, này. đấy hoàn toàn là những cái hộp anh em chơi ở chợ thôi anh mua chợ về thôi đấy, không có tăng tích gì đấy. đấy hộp nắp đĩa hoàn toàn là bình thường thôi còn đây đây trên tay tôi đấy là một trong những cái phần mềm những cái bản hack game mà tôi đã lập trình ra sẵn và tôi đã biết trước kết quả cuộc chơi rồi anh em nhé này như môn chơi bầu cua này đã rất nhiều anh em đã từng mất tiền đã thua tha về những cái bộ môn như thế này đấy anh em xem này ba con gà đấy tôi bảo anh em này nai nai cua này đấy tôi là người lập trình ra cái máy này ra cái phần mềm này tôi sẽ biết trước kết quả đấy anh em có biết tiếng tiếp theo anh em đánh cái gì không đấy anh em đánh tất tay vào cá cho tôi này mở anh em xem này cá này tôm này gà này đấy cá tôm gà đấy em biết anh em thấy tôi đoán có chuẩn không bởi vì tôi là người tạo ra tôi là người biết trước kết quả của game chơi như này chắc chắn có gà con này anh em nhé mở cho em xem này gà gà bầu dã man chưa đấy kỷ niệm anh em tiếng cuối cùng này đấy tiếng vừa rồi là gà gà bầu anh em nhá thì tiếng này tôi đánh tôm này này ngã cả người vào tôm này mở anh em xem này ok chưa tôm cá bầu chính xác chưa anh em đấy anh em đã thấy anh em nào cần anh em nào muốn sở hữu những cái phần mềm như thế này muốn những cái con game như thế này thì liên hệ trực tiếp với tôi tôi sẽ cung cấp cho anh em anh em nhé tôi sẽ test luôn cho anh em sang cái bộ môn là cái bộ môn sóc đĩa anh em nhé đây anh em xem này chẵn này chẵn này anh em nhá mở này từ từ này nẻ này ok chưa nẻ tiếp này ok chưa nẻ tiếp này ok chưa nẻ tiếp này đấy Thế thế anh em đã thấy cái độ chính xác cái độ hiệu quả nó như thế nào chưa bởi vì công ty tôi tạo ra những cái phần mềm như thế này đây test tiếp cho anh em mình thấy cái độ hiệu quả xíu này ok chưa tài này đấy 14 điểm này đấy tài tiếp này ok chưa 13 điểm này đấy xíu nhá mở này ok chưa đấy anh em đã thấy cái độ hiệu quả cái độ chính xác của những phần mềm này chưa đấy thì bất kỳ anh em nào cần đấy hay là tư vấn cũng như là có những cái đồ chơi tốt những cách điệp hay thì anh em liên hệ trực tiếp một là qua cái số điện thoại trên màn hình hai là qua trực tiếp một trong hai cơ sở của công ty tôi nếu anh em ở ngoài Bắc thì em qua bến xe Mỹ Đình Hà Nội còn nếu anh em ở trong Nam thì anh em qua trực tiếp cầu Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh anh em nhé còn thời lượng video có hạn tôi xin sự kết thúc video tại đây hẹn anh em trong những cái video tiếp theo chúc anh em luôn là những người chơi khôn ngoan chúc anh em là những người chơi giành chiến thắng trong những sân chơi của mình anh em nhé